bạn không những phải tốt nghiệp một trường đại học mà bạn phải tốt nghiệp hẳn 5 trường đại học và một số các bằng chuyên gia khác. Xin chào, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi chia sẻ ngày hôm nay của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về vấn đề mở quán cà phê. Thế thì câu hỏi ngày hôm nay là gì? Câu hỏi ngày hôm nay là bạn có cần tốt nghiệp đại học trước khi mở quán cà phê hoặc bắt đầu kinh doanh một mô hình nào hay không? Vậy thì câu trả lời là gì? Câu trả lời đúng là có. Bạn không những phải tốt nghiệp một trường đại học mà bạn phải tốt nghiệp hẳn 5 trường đại học và một số các bằng chuyên gia khác. Mình sẽ liệt kê ra ngay sau đây để mình và các bạn cùng xem và thử chiêm nghiệm xem có đúng hay không. Nếu như các bạn chưa kinh doanh bao giờ, các bạn hãy giữ đây làm bài học cho mình. Vậy thì trường đại học đầu tiên bạn cần phải tốt nghiệp là gì? Trường đại học đầu tiên bạn cần phải tốt nghiệp chính là đại học chuyên ngành kế toán để bạn sao để bạn tính sổ sách không bị lãi lỗ bạn ờ, làm sao để cho nhân viên không ăn chặn được của bạn bạn ờ, làm sao cho nhân viên không sửa được sổ sách của bạn và không kê khống không bấm bill rồi không ăn hụt nguyên vật liệu tóm lại là bạn phải kiểm soát sổ sách và tài chính của cái quán của bạn nó phải cực kỳ chặt trường đại học thứ hai bạn phải tốt nghiệp chuyên ngành về nhân sự về tiền lương bạn phải tính toán bạn phải lên kế hoạch làm sao để mà lương của bổng cho từng vị trí và cái kế hoạch lộ trình thăng tiến của nhân viên của bạn là nó phải đồng đều và nó phải đúng tất nhiên về nguyên tắc mình là chủ mình sẽ nói với nhân viên là không được chia sẻ về tiền lương với nhau bởi vì đấy là nguyên tắc về kiểu personal ấy, nó bí mật nhưng mà chắc chắn là nhân viên người ta sẽ hỏi nhau người ta sẽ chia sẻ với nhau vì việc là ông này được lương bao nhiêu ông kia được lương bao nhiêu bởi vậy mình phải làm sao để cho cái việc nó đồng đều anh em nhìn nhau làm việc mà làm mà nó không có sự uh, chênh lệch quá lớn để thưởng thì các bạn là nếu mà nói về thưởng nhá thì các bạn có thể thưởng tay trong tay ngoài nhưng về mặt lương thì nó phải không có sự chênh lệch quá lớn và nó phải rõ ràng đối với từng vị trí để cho anh em còn nhìn nhau và làm việc và tất nhiên khi mà các bạn trả lương cho nhân viên thì các bạn không thể trả lương quá cao được bởi vì ờ, mình là người làm chủ bản thân mình cũng phải có lương nếu không là gia đình xích với ngay bởi vậy các bạn cần phải tốt nghiệp một cách xuất sắc cái ngành này và cái ngành học đại học thứ ba chắc chắn mà bạn phải tốt nghiệp đấy là đại học gì quản trị kinh doanh các bạn phải quản trị kinh doanh các bạn phải lên kế hoạch sao cho cái cơ sở kinh doanh của bạn cái quán của bạn nó phát triển một năm như thế nào nó phát triển 3 năm như thế nào phát triển 5 năm như thế nào lộ trình của cái cơ sở kinh doanh đấy trong tương lai nó như thế nào các bạn phải lên được cái kế hoạch và mình phải có một cái kế hoạch tài chính rõ ràng để cho cái cái quán cái cơ sở của mình nó tồn tại được và nó phát triển được lâu dài và chuyên ngành thứ tư mà các bạn chắc chắn cần phải tốt nghiệp đấy là gì đấy là về marketing và quảng cáo tại vì sao ạ tại vì bây giờ là thời buổi công nghệ rồi tất cả mọi người đều có smartphone tất cả mọi người đều có internet mọi người dùng internet rất là nhiều bởi vậy đấy là một cái kênh truyền thông rất là hữu hiệu các bạn uh, có thể tự làm hoặc là các bạn có thể thuê nhưng mà các bạn phải quản lý cái việc truyền thông quảng cáo để làm sao mà tiếp cận được đối tượng khách hàng nhiều nhất để làm sao mà cái hình ảnh của cái cơ sở của mình nó hiện diện ở trên social media nhiều nhất và nó tiếp cận được đúng đến cái lượng khách hàng mục tiêu đấy là việc ở trên internet còn cái việc mà marketing quảng cáo offline nghĩa là cái gì là biển hiệu là bảng biển là tờ rơi là tờ phướn là tất cả các thứ là về marketing quảng cáo các bạn phải kiểm soát được cái việc đấy đó là chuyên ngành các bạn không thể bỏ qua được và sau cùng ngành thứ năm đó chính là chuyên ngành về tâm lý tại vì sao tại vì là khi mình làm chủ mình phải hiểu được tâm lý của khách hàng mình phải hiểu được tâm lý của nhân viên và mình phải control mình phải uh, làm sao đó mình phải kiểm soát để cho nó hài hòa giữa nhân viên và khách hàng bởi vì là nhân viên cũng có nhân, những nhân viên đi làm rất là bố đời và cũng có những khách hàng thì gọi là cụ của bố đời thành ra nguyên tắc là, là các bạn phải quản trị làm sao thấu hiểu được tâm lý khách hàng để không được đánh khách hàng và cũng không được để khách hàng chửi mình đó là một cái rất quan trọng chắc chắn là cái cơ sở kinh doanh của bạn nhân viên của bạn là những người trẻ nhân viên của bạn là những sinh viên đang đi học và đi làm thêm bởi vậy cái tâm lý của người ta chưa vững vàng và cái skill cái trình độ của người ta là chưa đến các bạn phải thấu hiểu được việc đó các bạn phải hướng dẫn được nhân viên của mình và tuyệt đối tránh cái việc là mình la mắng quát chửi nhân viên của mình cái điều đó sẽ gây cái tâm lý rất là ức chế trong khi đi làm việc cho các em và bên cạnh năm cái loại bằng đại học các bạn cần phải có đấy thì các bạn phải có một cái bằng về chuyên gia các bạn biết là chuyên gia gì không đấy là chuyên gia về pha chế chuyên gia về đồ uống chuyên gia về nấu ăn về cái ngành hàng mà các bạn mở để tránh làm sao để tránh làm sao khi mà bếp ra đồ khi mà bartender ra đồ khi mà barista ra đồ các bạn phải biết là đồ gì đồ ngon hay dở các bạn phải kiểm soát được đấy tránh cái trường hợp mà nhân viên lại bảo sếp ngu như bò bày đặt tinh tướng biết gì mà nói đó mình phải tránh cái trường hợp đấy mình phải biết có thể mình làm không ngon không đẹp không giỏi được như chính các người các bạn được đào tạo chuyên nghiệp ra việc đấy nhưng chắc chắn mình phải biết rồi ngoài năm bằng đại học và một bằng chuyên gia các bạn cần phải có cái những chứng chỉ gì tôi sẽ nói sơ qua cho các bạn biết để các bạn hiểu tường tận được cái việc là các bạn làm chủ nó cần phải có những chứng chỉ gì một là về khí tượng thủy văn tức là gì tức là mình phải biết coi thời tiết nắng mưa để mình chuẩn bị cái nguyên liệu đồ ăn thức uống cho nó phù hợp tránh cái việc mà ngày mưa làm nhiều thì ế mà ngày nắng làm nhiều thì lại bị thiếu đồ rồi tránh cái việc là tồn kho quá nhiều làm hư hỏng nguyên vật liệu của mình thêm nữa các bạn cần có kiến thức về thủ tục hành chính tại vì sao tại vì khi chúng ta mở quán chúng ta phải biết được là uh, lòng đường lề đường như thế nào có đỗ được xe hay không quan hệ với phường xã như thế nào vệ sinh an toàn thực phẩm ra sao rồi à, luật lao động rồi kê khai hợp đồng lao động cho phường như thế nào rồi à, làm thuế thuế khoán thuế, thuế thuế làm thuế khoán đối với thuế quận như như như như thế nào rồi nếu như các bạn có tính nhạc thì còn thậm chí có cả về bản quyền âm nhạc đó nên là, tức là các bạn phải am hiểu rất là nhiều lĩnh vực liên quan đến uh, luật pháp và bạn phải có một cái chứng chỉ chịu áp lực cao là gì là bởi vì các bạn sẽ phải nghe khách hàng la mắng khách hàng complain phản nàn rồi nhân nhân viên kêu ca rồi nhân viên xích mích, xong rồi ờ, các bạn còn áp lực từ phía chủ nhà từ phía ờ, cán bộ chính quyền đó, rồi ờ, thậm chí nhà cung và đôi khi là cả chủ nợ rồi các bạn phải có một cái chứng chỉ về ghi nhớ về ghi nhớ về kiểm soát đấy là gì là vì khi mà các bạn là chủ ấy, các bạn giao việc thì có thể các bạn không write down các bạn không viết xuống nhưng mà chắc chắn các bạn nhớ việc đấy và đã nhớ là gì đã nhớ là mình giao cho nhân viên nhưng mình phải đi theo để mình nhắc nhở nhân viên làm cái việc đấy của mình mình phải có một cái trí nhớ rất là ổn về những cái việc mà mình định làm và mình sẽ giao cho ai làm và bạn phải có một cái chứng chỉ về cái việc là quảng giao quảng giao là gì là các bạn phải có một cái mối quan hệ rất là tốt đối với cả chủ nhà hàng xóm rồi chính quyền bạn phải có một cái dãy dài những cái danh sách những cái mối quan hệ tốt với cả thậm chí là thợ điện thợ nước rồi thợ sửa máy tính máy xay sinh tố rồi tủ lạnh nói chung là điện lạnh điều hòa đấy rất nhiều thứ mà các bạn sẽ phải có một cái contact phải có một mối quan hệ quảng giao để cho người ta không bị ghét bạn ngoài ra thì các bạn cần một cái chứng chỉ về tâm lý nữa tại vì sao tại vì à, như mình vừa nói trên ấy, các bạn phải quảng giao các bạn phải chịu đủ mọi sức ép bởi vậy các bạn phải kiềm chế được cái hỉ nộ ái ố ở trong mình các bạn phải cái kiềm chế được cái cảm xúc cá nhân của mình để làm sao để mà cái cái cái, cái mục đích kinh doanh của mình nó là trên hết đấy thì à, dù cho khách hàng nó có chửi nhân viên nó có kêu ca các thứ thì mặc dù lúc mình rất là tức hoặc là mình rất là gì đấy nhưng mà mình phải kiềm chế hoặc là có thể đối với khách hàng mình phải đếm nhẩm trong đầu từ một hai ba ờ, đến mười đó và sau đó thì mình đưa ra quyết định thì quyết định của mình nó sẽ sáng suốt và chính xác hơn thực ra mình nói những cái như thế gọi là nói vui thôi năm bằng đại học một bằng chuyên gia và một cơ số các cái chứng chỉ tất cả những cái đấy là mình nói là mình nói vui thôi nhưng mà để mình nói cho các bạn đang chuẩn bị mở quán cà phê hay là mở một cái cơ sở kinh doanh nào đấy các bạn chuẩn bị tâm lý cho chính bản thân các bạn là đấy là những thứ các bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt ở trong tương lai và nó rất là sát nó nó sẽ tiếp cận với các bạn hàng ngày và khi các bạn chuẩn bị được tâm lý của các bạn cho cái việc đấy thì cái công việc kinh doanh của các bạn nó sẽ nhẹ nhàng hơn bởi vì sao bởi vì mình đã chuẩn bị được tâm lý rồi là mình đã có sẵn một cái phương án để đối phó rồi lúc đấy mình sẽ tránh cái việc là mình quá bị ức chế và mình hành động theo cảm xúc cá nhân có thể lúc ấy nó sẽ tạo ra một cái vết trượt mà tuy là sửa đổi hay không thì không biết nhưng là nó sẽ tạo ra một cái cái vết trượt không hay cho mình hôm nay mình nói thế thôi nhỉ chúc anh em kinh doanh thành công hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo xin chào tạm biệt